ha chỗ thì cấm dược chỗ dược chỗ cấm dược chỗ dược đa dược thần khí kia gặp cái bản quẹo vô không kịp công an vô đây nhiều khi mà mấy bố xe tải nó chạy có ba chục thôi bạn nó chạy ba chục trước đầu bạn bạn làm gì nó bóp kèn nữa kệ bài chứ đường bố mà chuyến đi Duy sẽ kể cho các bạn nghe Một cái hành trình mà xa nhất mà Duy Nguyễn từng đi Tự lái bằng mẹ Đó là đâu? 30 tháng 4 vừa rồi Duy Nguyễn đến thành phố biển Nha Trang Khởi hành từ Sài Gòn tới Nha Trang Một cái quãng đường cực kỳ khủng khiếp mà không bao giờ quên nó giả man đến không tưởng luôn 9 tiếng lái xe mệt đó nha dính hên cú đây hên dính một chốt đi về miền tây bao nhiêu lần dính chút nào hết đi về miền trung ăn một đống chốt luôn bởi vì cái này là gì đặc sản đặc sản ờ, nhớ đi về miền trung là đặc sản là cái vụ này nha ở đây các bạn đi nha trang chưa các bạn đi nha trang mà tự lái mới nói nha còn chuyện mà đi nha trang mà ngồi phương trai nằm ngủ cái khò nó bò tới thôi nói làm gì biết gì đâu nói nhưng mà cái điều với nói đây là cái trải nghiệm về cái con đường mình đi đến nha trang dân chơi mà đường nào cũng đi hết á bây giờ đi đến nha trang có hai con đường hai con đường chính mà bạn có thể đi chính nha đi được nha xe hơi đi nha ba còn mấy ông bố xe máy khi lủi rừng đi luôn á đâu không biết thôi thôi thôi là xe hơi đi đường đẹp mới nói đường xấu bạn nha là từ đây bạn chui sao chui ra tới cao tốc Đấy. xe hơi mới đi cao tốc được xe máy là để có xe máy đường nào ta à đi biên hòa xe máy phải đi biên hòa thôi chạy sao chạy đó chạy quốc lộ một nó xe máy thì bạn cứ bò quốc lộ một mà chạy chạy chạy chạy chạy chạy thấy quốc lộ một rồi đi hoài ra tới nhà ta còn bây giờ xe hơi đó ở sài gòn khởi hành chui ra được cao tốc bắn lên cao tốc long thành dầu dây 100k luật rồi nghe 100k cao tốc thì cũng không có gì để bàn chạy cũng được không có nổi kẹt lắm ok chỗ này được nè xong rồi ló đầu ra tới đồng nai bạn đi hết cao tốc và xe quẹo tay phải chạy vô quốc lộ một đi đồng nai tới chỗ này mới là cực hình đó là đường 1 nha còn không đường này nói trước đường này ngắn nói trước đi bạn không đi hết cao tốc bạn tới quốc lộ 50 cái chỗ nào đó mà đồn đồn của tiếp thị sữa đó nhưng mà thôi giờ tiếp thị sữa đâu phải chỗ đó có không có đóng nha đi hớ đi đi đi về cái hướng mà gọi là à, vũng tàu xong rồi tới cái ngã ba một bên quẹo vũng tàu một bên đi về hồ tràm đừng đi vô vũng tàu chạy thẳng về hồ tràm thẳng về hồ tràm qua khỏi hồ cốc đi con đường đó tới la ghi đó la ghi cũng là một địa điểm du lịch của tỉnh phan thiết nha con đường đó nó có cái ưu điểm là đường cặp biển mấy cặp tình nhân mà nó mới yêu đó mơ mộng lắm nó biển với nó núi không à nên thôi đi đường cặp biển nhưng mà đường đó có đặc điểm gì nó cũng không dài hơn mà nó cũng ngắn hơn mà nói chung ít xe hơn nó ít xe hơn bạn chạy thoải mái hơn đường nó nhỏ hơn nha nó ít xe chạy thoải mái đường nó cũng đẹp à, xui xui gặp chỗ nào làm thì, thì thì hơi xấu nhưng mà nghĩ nghĩ chắc vợ làm xong rồi bạn đi tới la ghi bạn có thể dừng chân đó bạn ăn cái gì đó tùy tối ăn đó thôi xong bạn dòng xe bạn quẹo tay trái bạn dòng xe bạn đi về là quốc lộ 1 tụi em đừng có tưởng quốc lộ 1 nó thẳng không dám nó thẳng nó dòng thấy bà luôn á nhưng mà thanh đạt mà đừng có cười tao nói cho mày nghe đường nó đường, đi đường nó nhanh hơn đó tại vì sao anh nói cho tụi em anh nói có sách mắt có chứng theo kinh nghiệm giang hồ của anh đó là là là, đường quốc lộ 50 chạy chính trực, đúng chưa mà quốc lộ 50 không giờ kẹt xe đó thì em đi quốc lộ 50 em lợi được cái đoạn cao tốc em đóng tiền ít hơn ai biết được tụi bay tính làm sao đúng không bốn chục bốn chục sáu chục cái gì <laughs> ra khỏi đó bốn chục chừng nào ra khỏi cái trạm dầu dây mới sáu chục mới yên tâm à, dòng tới đó không có dính bot nào cả đi chạy theo te luôn mà đường về hồ tràm là cây nó vắng và đẹp nữa wow. chạy nói chung là nó nó, nó, nó đường cải chạy ok á nhanh không có bị kẹt nên đó là cái lý do làm cho quãng đường mà đi nó ngắn lại thật ra nó cũng dài như nhau thôi à nhưng mà mình đi nhanh hơn đó còn nếu mà không rành đường á tại đường nó đi nó không phải thẳng mà nó có quẹo này quẹo kia thằng nào mà tới ngã ba con như nguyễn nói mẹ không không đi thẳng vô hồ tràm đi ra ngoài vũng tàu một cái rồi bọc lại cho thấy cảnh <laughs> thấy không đó đi đường đó đẹp có biển có cây có la ghi thơ mộng wow. đó cái la ghi á la ghi mất chị miệng đi gì phết feedback cho nghe đó xong rồi cũng dòng lũ quốc lộ một nữa nhưng mà khi mà bạn dòng là quốc lộ một cái đoạn la ghi á là đi nó dễ hơn rất là nhiều đi nó dễ lắm chạy chín chục nhớ trời ơi km mà chạy đường nó chín chục còn hả tao nói thiệt các bạn nha bạn đi quốc lộ một cái đoạn khổ nhất mà cái đoạn khốn nạn nhất là đi qua đồng nai cái độ chỗ đó nó thiệt các bạn kinh hoàng luôn công an thì bèo bèo chắc phải năm chốt á trời ơi mà cái bữa đó gì đi nó xui nó mưa nó không nổi má mưa tối đất tối trời gặp hàng khỉ cái hang đụng lộn kẹt đường nữa cặp kia chắc đi chơi không phải cặp vào nguyên nhà luôn chắc đi đâu, phần thiết chơi nè bị cái xe tải đằng sau đụng cái pum đụng cái xe nó móp móp đít móp tè le luôn ngồi đứng đó cãi lộn abc các kiểu công an tới tà le kẹt đường nhích nhích từng bước từng bước từng bước từng bước trời đất ơi qua khỏi cái đoạn đó tưởng đâu hết kẹt rồi nha bố mà cái ngày đó biết ngày gì nó kẹt kinh khủng tôi nhớ ủa mấy lễ gì nó nội xe tải đi nghỉ đi chứ không lễ mình chạy đâu đúng không chạy mà chạy xiên nữa chạy đông nữa kẹt lắm kẹt khổ luôn á ngồi xe mẹt quạo luôn đó. tại vì bạn hiểu nè kẹt xe nó bực mình duy nhất từng chút từng chút qua cái độ đồng nai nó khổ là quốc lộ nó nhỏ quốc lộ về cần thơ cũng là quốc lộ 1 nhưng mà về cần thơ đường nó rộng hơn nó có lên liền chạy chín chục. bạn về đồng nai đường nó nhỏ nó có lên à, nó nó nó nó không có lên liền nó không có giải phân cách cố định á chạy 80 maximum nhưng mà tôi nói thiệt với bạn cái đường đó mà chạy 80 cái gì chút 80 chút 60 chút 80 chút 60 tôi nói thiệt với bạn á mắc kiểu gì nó công an bắt cũng phạt chết luôn ra chỗ thì cấm dược chỗ dược chỗ cấm dược chỗ dược đa dược thằng khỉ kia gặp cái bản quẹo vô không kịp công an vô đây nên cái đoạn đường đó là đoạn đường ức chế nhất luôn á cái đoạn đường đi đồng nai mà gọi là bằng lái xe hơi mà ức chế nhất cái đoạn đó tại cái đoạn đó nó có những cái mà mình mình mình, mình bức xúc lắm đúng không nhiều khi mà mấy bố xe tải nó chạy có ba chục thôi bạn nó chạy ba chục trước đầu bạn bạn làm gì nó bóp kèn nữa kệ bại chứ đường bố mà còn vượt nó một phát một vượt lọt thì cũng sao nha vượt không lọt á một là xe ngược chiều đụng bạn hai á là bạn vượt tới cái đoạn đó xong rồi tự nhiên cái thằng xe tải á thằng xe tải đang đứng đây đúng không nó chạy te te tới cái biển cấm vượt cái biển cấm vượt nằm ở đây nè xong nó chạy tới đây bạn vượt nó tới đây bạn tấp vô ngay đây rồi bắt bạn ngay đây bắt đẹp luôn không phải bắt người đó chạy đâu tới kia kìa có hình nha hình full hd giờ dạo này công nghệ hiện đại lắm chưa gửi zalo hình full hd đàng hoàng ức chế lắm mày, mà chưa kể mấy mấy mấy mấy ta lấy yếu á thứ nhất ta lấy yếu mà xe quắp như xe đạt đố nó dám vượt tại sao nhiều khi nó cũng quạo lắm mà nó không dám vượt nó không phải nó sợ công an mà nó sợ cái xe ngược chiều đụng nó đó nên cái vượt cái đó đó cái xe mà gia tốc nó yếu á nó chạy vượt giữa chừng nó không đủ nó không có đủ trớm để nó vượt cái xe này thằng kia ngược chiều đụng tới ép lọt ruộng luôn tại xe nó ngược chiều mà bạn vượt là bạn vượt ngược chiều đó chứ là phải bạn vượt cùng chiều đâu nên mỗi lần vượt là mình chạy mẹt thì mình dám vượt thôi chứ mở lai mịch ra để một phát một trăm hai bắn cái véo phát cũng đẹp nó thôi chứ quá tốc độ bây <laughs> giờ đồng chí thông cảm thôi chứ giờ tôi vượt nó mà vượt cà bò cà bò mất mạng tôi còn chết đẹp nữa đúng không nên vì đó là cái giao thông việt nam cái nó ức chế mà cái đoạn đó là một điển hình đi qua đoạn nó thiệt chán không đi nó thiệt tâm lý gì chán chẳng đi mẹ không có tiền đúng không mẹ đi máy bay chứ thiệt á nhiều khi mình cầm mẹt mẹt đi bỏ 3 tháng nhà không chạy mà bây giờ mình đi chơi mà tự nhiên này họ gặp mấy cái điều ức chế bực bình quạo lắm mà nó thiệt luôn á nó đợi sau này không biết chừng nào mới có cái tuyến cao tốc nó về thẳng phan thiết wow. nó nói từ dầu dây tới phan thiết đó cao tốc cứ trăm hai bắn thôi không có kẹt kiết gì hết sợ gì có kẹt kẹt chút đỉnh không có bị ức chế bởi những cái đoạn vượt và cấm vượt đang chạy tới khu dân cư rồi quá tốc độ bởi vì không có đâu như tại nước mình còn nghèo đúng không nên đường xá bực mình chứ làm gì có đạo ở nước ngoài á nếu mà bạn đi nước ngoài bạn thấy đường dẹp đi không có cái gì mà khu dân cư dân kiết gì hết đường bố bố chạy thôi chứ đúng không dân cư nó phải lòn đường khác nó quặt chui hầm quặt lên cầu quặt này kia hết chứ không có chuyện như sướng mình đâu trời đất cơ đang chạy đủ lộ một vậy học sinh đâu đi học ra cái đóng bạn vẫn chế không chợ từ lưa hết chạy chút xíu gặp bản cấm chợ chút xíu gặp bản học sinh băng qua đường chút xíu gặp bản khu dân cư thôi đó có bởi vậy đi con đường mà thiệt tình đó nhiều khi bạn đừng trách tài xế bạn nghĩ thông cảm cho người ta nha thông cảm cho người ta khi nào bạn cầm cái vô lăng bạn mới hiểu bạn ra đường bạn gặp cái này gặp cái kia bạn mới hiểu được chứ bây giờ nhiều khi bạn cứ trách tài xế ừ này nọ kia đó phóng nhanh vượt ẩu phóng nhanh nó thì ok mà vượt vượt ẩu thì không chấp nhận thôi vượt là phải vượt nó an toàn chứ vượt ẩu thì cũng được ức, ức chế kinh khủng mà mấy ông đồng nai này tối ngày tự hào ta đây tỉnh giàu có thể cái bạn di Nguyễn lên livestream gặp mấy đại ca đồng nai cũng tự tin lắm ta đây giàu đóng góp ngân sách này nọ bc các kiểu cái tỉnh bự này nọ kia ôi xong có tiền mở rộng đường nha giờ nhìn cần thơ mà học kìa wow. đúng không nếu mà nói về lưu lượng xe thằng qua đồng nai cực kỳ đông thằng đồng nai á là nó chiếm những cái quốc lộ quan trọng quốc lộ 51 cũng ảnh nè mà quốc lộ 51 ảnh làm được quốc lộ 1A là ảnh nè quốc lộ 20 là ảnh nè 22 chắc cũng ảnh luôn đó quốc lộ 20 là quốc lộ lên Đà Lạt đó quốc lộ 1 là là đi ra bắc đường nào cũng kém mà công an chỗ nào cũng đông đồng nai nổi tiếng nghe bức xúc lắm thật sự đi ra à, nha trang cú đó chạy mẹ 9 tiếng tôi 9 ngày trời ơi xong rồi tới bình thuận đỡ bình thuận đỡ cái đường thôi công an cũng cá đóng luôn công an nhiều lắm mà nó thật sự mình chạy xe ngoài đường kiểu đi trả lỗi đúng không chạy xe ngoài đường không nào chạy không lỗi mày đặt đứng vô mày đặt tự tin nói nói ờ, ờ, gì ông chỉ lỗi đi ông chỉ thoải mái thôi chứ gì đi cái đoạn đường dài đúng không kiểu gì trả lỗi mà ra quốc lộ lỗi đầy còn bạn chạy ra sài gòn thì ít lỗi thôi đường ở phan thiết đầu tư hơn từ phan thiết trở đi là có bot nó con cái bot sông phan BT sông Phan Nói chung là BT nhà quê có 35k Chỉ có đại gia Sài Gòn mới đẻ thôi Chứ thiệt có về quê BT mắc lắm Đố bạn tại sao mắc Bỉ ở gì đúng không tại vì nó ế quá mà ế quá phải chém chứ không chém 90 năm thu hồi vốn mà à nên bot dưới quê bằng lượng hỏi nhiều móc 35 k đi đèo 90 <laughs> ờ à. ủa nãy gì nói lại gì ta à mình làm tới nha trang thôi đúng không mình trường cái video mình làm khác nữa đi nội đường không như làm chắc bốn video có đó. rồi xong đi ra khỏi phan thiết phan thiết thì đường nó hai lem bạn chạy vừa thoải mái ừ, cũng lên này lên kia chạy không có bị ức chế dưới kia chạy tốc độ tối đa là 90 nữa à, nhưng mà khu dân cư nó cũng y như thế này đó quê nhất là có khu dân cư học sinh trường học chợ búa tờ lương dưa cứ đoạn 90 đoạn 60 đoạn 90 đoạn 60 nhiều khi nó bị gài những cái bực mình lắm nha bạn vô khu dân cư thì bạn đang chạy 90 mà nhìn thấy cái biển khu dân cư mà thắng cái rét lại thì đâu phải thắng nó về 60 liền đâu đúng không nhiều khi thắng sau đó còn đâu mà chừng 65 ờ, thôi nó vượt qua cái dạch vượt qua cái biển đó 65 một phát mà tự nhiên lên đường nha, à. bảy trăm rưỡi nha đó bảy trăm rưỡi quá dưới những ít ít thì bảy trăm rưỡi trời đã chạy ra khỏi bình thuận cũng gian nan đau lưng ghé ăn cái nói chung mấy quán dọc đường thì nói chung bữa đó đi ăn cũng đạm bạc thôi ba món gì đó cũng mắc lắm ăn được nha rồi xong mà đi ra khỏi bình thuận rồi tới ờ, tới đâu ta tới ờ, tới ờ, ninh thuận qua khỏi thằng 86 tới thằng 85 đúng không nên tới ninh thuận ninh thuận thì đường cũng vậy thôi đó bình thuận thì duy không có đi phan thiết tại vì phan thiết là đường nó tới ngay quốc lộ 1 phải quẹo vô còn duy đi thẳng luôn nó đi ra khỏi bình thuận nó, nó có những cái uh, đi ngang cũng những cái gì nhà máy nhiệt điện gì cũng bự lắm nha nhà máy nhiệt điện vĩnh tân gì đó cũng bự lắm phải nhỏ đâu đó, nhìn cũng ghê ghê rồi uh, cảng kiết cũng thấy cũng được trong bình bình thuận chắc tương lai cũng lên đó mà Bình Thuận giờ cũng nhiều dự án đầu tư đổ vô ok nó ra khỏi Ninh Thuận Ninh Thuận thì nó bèo ha, Ninh Thuận thì du lịch không ăn thua đâu bạn ơi Ninh Thuận chỉ có Am Amanoi thôi nha Amanoi thì mốt làm video riêng nói nó nó cũng hơi nhiều chuyện đó còn Ninh Thuận này nọ Ninh Chữ rồi Thách Tràm gì đó Thách Tràm Phan Rang Ninh Chữ Ninh Chiết gì đó sơ sát nói chung mà nói khu lịch Ninh Chữ nói cho ách vậy thôi chứ có gì đâu đó mà chạy ngoài đường khi gặp mấy nội phật thủ hài lắm nha mình đang chạy bon bon thì thấy đóng phật thủ trước mặt luôn dựng xe đã biết làm gì nhìn xuống ông chụp hình ông ơi ông đi ngang cái ông đi ngang cái biển cà ná đó ông chụp hình ông chụp hình ổng làm kỷ niệm ta đã từng đến nơi này mà dựng xe đóng này đó chụp hình hài lắm biển cà ná có gì đâu đẹp nó có cái resort ba sao hai sao gì đó đó biển bình thường nhưng mà nói chung á nếu mà nói về biển Việt Nam mà không đẹp á, thì không đúng đúng không nó hầu như là biển nào cũng đẹp nhưng mà cái đẹp ở đây á, đối với duy nó vô nghĩa đúng không chúng ta phải khai thác cái đẹp chúng ta phải có tiền từ cái đẹp thì cái đó mới là đẹp đó nên nhiều khi với nó là biển cà ná không có gì đẹp thì không có nghĩa là nó không đẹp mà tại vì nó còn chưa có đại gia đầu tư chỉ có hàng thằng nha trang với đà nẵng là ăn thua thôi còn nhiều rất hết mình nói thì có nhiều khi mình chấm điểm nó hơi bị phủ mà nha nhưng mà theo đánh giá vậy đó tại vì là duy trải nghiệm nhiều rồi mà xong rồi tới ờ, báo cáo đồng chí ờ, đi ngang ninh thuận ăn chốt nha <laughs> nói chung là nổi tiếng luôn mẹt trắng của di nổi tiếng miền trung luôn rồi chốt đậm dính lên đó <laughs> rồi xong hết ninh thuận tới đâu ta hết ninh thuận thì sẽ tới khánh hòa qua cam ranh đó thì nói chung là đường thì nó cũng như nhau đường tới đó là dễ đi rồi chỉ có một cái bực mình giống như nói là uh, sáu chục chín chục sáu chục chín chục sáu chục chín chục làm hoài vậy đó rồi lâu lâu ờ, gặp bo ờ, gặp chốt ờ, gặp chốt thì chắc chắn là nói chung là hầu như là chín chín phần trăm dính rồi đó hiếm nào không dính lắm bạn tại đó xe bắn lắm ngoài đó nằm giữa đường trả nào thằng cán chết mà thì bà nghĩ cái mật độ xe bắn vậy dính hay không dính đúng không đó hiểu rồi cái đó cũng làm ức chế du khách bạn thiệt đi chơi gặp mấy cảnh này bực mình nói tóm lại cái quãng đường từ sài gòn ra tới nha trang chạy 9 tiếng nha bạn Ồ, ghê lắm phải giỡn đâu 400 400 cây á chạy úi khựa luôn á đuổi lắm nhưng mà đường nó nếu mình nói về đường nó dễ điên đà lạt tại vì thằng đà lạt á bạn đi nó cũng khổ nó qua đồng nai nó khổ như nhau mà thằng đà lạt bạn qua khỏi đồng nai bạn cũng còn khổ nữa đường nó nhỏ đúng không đường nó nhỏ còn bạn đi nha trang đường đẹp hơn bởi vì đó nha trang du lịch nó ok hơn đà lạt bởi bạn đường xá mà không xong là không có nào đi du lịch hết đó đúng không đi du lịch tour nó là đi bằng xe bằng xe thì nó nó nó nó, nó chạy thoải mái nó đi đó chứ còn bây giờ đi du lịch cách trở nghìn trùng mấy anh trung quốc thèm vô đúng không nó thèm vô làm gì xong rồi cũng bò bò tới ờ, tới đâu ta tới cam ranh cam ranh cũng chạy tới tới tây duy tới nha trang là tối chập tối lúc đó là hoàng hôn này nha một thành phố nha trang hùng vĩ hiện ra trước mặt những tòa cao tầng cao tầng mà nói chứ không phải gọi là mình chảnh chứ thiệt từ ở ngoài Đồng Nai mà đi ra tới Nha Trang á thì nói về cao tầng thằng Nha Trang là nhất nói về du lịch thằng Nha Trang là nhất Phan Thiết trả tuổi gì nha Phan Thiết chỉ đầu dược tầm trung thôi nó Phan Thiết nó, nó nó chưa đủ sang đâu sao đầu tư sao không biết nữa còn thằng thằng Nha Trang á, thì nó vip hơn Phan Thiết nhưng mà Nha Trang nó nó nó gọi là nó có sự sự pha trộn nó có sự pha trộn giữa bình dân với sang nó đâm ra thì nó nó nó cũng hơi hơi, hơi hơi hơi phức tạp chút đó còn về du lịch review về Nha Trang như thế nào thì Di sẽ có nhiều video để Di nói còn hôm nay á là Di sẽ nói về cái đường từ Sài Gòn về Nha Trang cực hình khổ quốc lộ 1 dở ẹt vậy thôi đó quốc lộ dài nhất Việt Nam nhưng mà cũng là cái niềm đau đớn của mà tài xế rất dở đó chừng nào mới có đường cao tốc Bắc Nam còn lâu đó, đường cao tốc Bắc Nam nó làm tháng hai chặn nha bạn nói cho bạn biết luôn những thông tin dự án như nắm rất kỹ đầu tư bất động sản mà ba không <laughs> thứ nhất nó sẽ mở ra tới Phan Thiết thứ hai nó mở từ Phan Thiết thẳng tới Nha Trang hai chặn hai chặn thí dụ như bạn tưởng tượng đi bây giờ có cao tốc tốn nhiêu tiền cho là cho là tốn 300 ngàn đi 300 ngàn tiền BOT chạy đỡ ức chế à mình chạy cao tốc đó, từ từ từ uh, Sài Gòn ra Nha Trang cao lắm 4 tiếng đúng không 4 tiếng mình đi kia 9 tiếng còn 5 tiếng vi dẫn bồ đi qua mấy đảo chơi wow. má máy đúng không mà cái tâm lý mình chạy xe mình không bị ức chế nữa cái đó điều đó quan trọng còn mình chạy xe mình chạy đường dài mình mệt mình bị ức chế cái này cái kia nữa đi chơi nó mất vui đó mà nói về giao thông nói về hạ tầng đó thì thôi thôi cái việt nam này tê liệt từ đầu tới đuôi luôn không riêng gì miền tây miền nào cũng tránh mẻo á thí dụ như bây giờ nói vậy á, thì nó sai ăn điểm nếu mà các bạn từ ninh thuận các bạn đi nha trang thì nó đường đẹp nhưng mà nói chứ phải chảnh nha ninh thuận dân ninh thuận tiền đâu đi chơi nói này cho mấy ông ninh thuận giận này nha mấy bạn có tật ngộ nó đụng địa phương các bạn bạn ghê lắm nha mà đụng địa phương tao mà coi thường tao hả thì mình phải chấp nhận sự thật thôi đúng không nó chỉ có những thành phố lớn nó mới có người giàu nó mới dám đi chơi như vậy đó mà mà muốn du lịch phát triển là phải du lịch cái thằng đi du lịch nó có tiền mà muốn cái thằng có tiền đi du lịch thì phải đầu tư nói vậy đó không thì nó đi mẹ nước ngoài đi chứ đi trong nước chứ ức chế mà thứ nhất chặt chém coi chặt chém không chặt thấy bà luôn chứ không chặt chặt thằng trung quốc khóc luôn nói trước nha ra ngoài nha trang có con trái dừa 35 ngàn nó vô nói tiếng anh không biết nó là nói tiếng anh thôi nhưng mà chỉ không biết nó người nào nha hỏi nhiều nó 35 ngàn lặng lặng bỏ đi luôn nha không biết là nó, nó chê mình mắt mắc nó đi hay nó không tiền mua ta cái đó thì không biết thiệt vậy thì trái dừa 35 ngàn hợp lý không thì duy thấy cũng hợp lý đó nhưng mà đối với số bạn thì nói chém thì chặt chém có không cả đồng một chặt chém ngàn nó nên cái du lịch việt nam nó bức xúc nhiều cái lắm mà khi mà mình làm du lịch thì bạn nghĩ người ta đến bằng phương tiện gì nếu mà nói về lái khách trung quốc nó bay từ ngoài à, ngoài quảng châu quảng đông thẩm quyến không quét gì đó nó qua thẳng nha trang ngồi đi nó làm cái không khỉ gì đó bạn muốn phát triển du lịch thì phải phát triển du lịch quốc tế và nội địa khách nào là khách hết đúng chưa phải cân bằng còn nếu mà giờ đặt một cái logic bình thường dân ở trong miền nam đó nó ra nha trang nó bao ngán thậm chí điên lành chắc 10 năm sau đi nữa đó còn đi máy bay thì nó làm gì đúng không đi máy bay thì cũng được nhưng mà thường thường á cơ quan công ty tổ chức tao mới đi ít ai xe lẻ lắm đó ít ai xe lẻ nên cái cái cái cái, cái phần mà khai thác du lịch bằng phương tiện cá nhân ở Việt Nam mình nó kém còn nếu mà giờ kêu ngồi xe phương trang ra ngoài ngoại thôi thôi tôi nằm tôi ngủ ngày hả nó cũng mệt nữa đường xá không xong du lịch không phát triển Sài Gòn là gì? Sài Gòn là mình nói là hòn ngọc viễn đông đi hen wow. Bây giờ nha, không phải xưa đâu Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông Mà cái kết nối giao thông từ Sài Gòn đến những cái địa điểm du lịch khác bao giờ Dân Sài Gòn đi đâu? Xin lỗi đi nước ngoài đừng nói sao xui thiệt á không phải là không yêu việt nam duy yêu việt nam lắm chứ nhưng mà việt nam này bào tiền dở quá thái lan nó bào dĩa nhẫn 200 bạc nè hai trăm ngàn bạc thái lúc đó tờ tỷ giá gì mua là khoảng hơn 150 triệu cái nhẫn này đó việt nam bào dĩa nhẫn này 500 ngàn nó thí dụ giờ bạn hỏi gì đi singapore ghé không ghé xong ghé trời singapore ngon mà sống ghé tự nhiên mình có tiền mình cầm tiền đi Singapore lãng ngạt từ Việt Nam bay Singapore tiếng rưỡi tới người ta không biết tiếng rưỡi thêm tiếng quên rồi đó còn mình đi mình đi ở Việt Nam thật sự càng đi càng càng sót mình sót là một đất nước của mình nó có nhiều cái điểm đẹp như vậy đó nhưng mà không có nhiêu tiền hết á đúng không cái ngành du lịch nó không hái ra được nhiều tiền mặc dù là có chứ không có đâu nha việt nam mình năm ngoái rồi biết đón bao nhiêu lượt khách đâu đó 18 hay 10 hay 15 triệu gì đó nói chung wow. là hàng đó đó thằng Thái Lan nó quất nhiêu bạn biết không gần 40 triệu hỏi Thái Lan Việt Nam nào đẹp hơn Thái Lan chả có mẹ gì đẹp hết mà bạn biết nó đón 45 triệu đó nó đổ ra tiền đã được nhiêu không thằng Thái Lan nó bao tiền siêu hay bạn nghĩ không thằng Singapore nó nhỏ xíu mà nó du lịch còn hơn mình nữa đó, tại vì người ta đến Singapore người ta cảm thấy thoải mái về giao thông thằng Singapore không có gì để ăn cả đúng không bạn cứ nghĩ cái một cái dân số của nó là 5 triệu dân đất nước nó nhỏ như lỗ mũi thì nó phải kẹt xe thấy mẹ đúng không đằng này nó không kẹt đây không phải là so đúng không cái này duy không có so việt nam với singapore nha duy nói về cái cảm nhận của du khách người ta chọn một cái điểm đến đó, giao thông nó phải thông thoáng này kia cách làm du lịch nó phải chuyên nghiệp phải quảng bá này nọ thì may ra mới có ăn đó ở Việt Nam mình thấy làm du lịch nhất nhì cũng Nha Trang chứ phải giỡn đâu nhưng mà để đến được Nha Trang là cả một chặng đường để đến được Nha Trang là cả một chặng đường mà vậy thì khi nào Việt Nam mình nó mới du lịch xuyên Việt Duy Nguyễn chỉ thấy mấy anh Phượt đi du lịch xuyên Việt thôi chứ mấy anh Rảnh nó đi du lịch xuyên Việt thôi chứ giờ Kêu gì đi xuyên Việt chắc gì lái cho tới Hà Nội xong bán mẹ xe không phải là xe hư Mà bắt tôi lái vô nữa tôi không lái đâu Đúng không? Trời ơi trời cái đường quốc lộ một a đi thấy gớm à nhất là gặp mấy đại ca thì mình là du khách mà tới có ngày bắt chốt hoài đúng không không có tâm lý gì trên trời ví dụ như giờ thiệt bạn thấy biển số của thành phố là tức là thằng này biết là đi chơi rồi thì nó cái lỗi nó không nó không ghê gớm nó không có ra làm cái gì mà quá đáng lắm thôi đi đúng không nó, nó là một trong những cách mà thu hút du khách các bạn hiểu thu hút du khách bằng hộ chiếu bằng visa nó thằng thái lan visa rất dễ nha nhưng mà riêng ông riêng đại ca việt nam visa rất khó đó mà cái visa dễ là gì tạo cho người ta cái cảm giác là à cái địa phương này đón chào mình cái địa phương này đón nó nó, nó welcome mình đó nên người ta sẽ đến thái lan nhiều việt nam thua thái lan rất nhiều về cách làm du lịch từ cái hộ chiếu cái sân bay cái dịch vụ này nọ các kiểu ở bên thái lan á như nói rồi đúng không khi mà bạn làm hộ chiếu mà bạn ô khi bạn nhập cảnh mà bạn không biết nhập á tự nhiên có nhân viên nó ra nó hướng dẫn luôn nhân viên nói tiếng anh như gió nó ra nó hướng dẫn bạn điền cho bạn luôn đó lâu lâu nó vậy nữa nè chắc mấy à, em nào đạo phật á còn việt nam mình không có đâu ba trời đất ơi mỗi lần đi ra sân bay nhập cảnh vô mình việt nam mình còn quạo đi nói chi ai thôi bạn nào điên lần đi nói đúng không duy là người việt nam duy nhập cảnh là vô việt nam nó duy ngồi xếp hàng quạo đây nữa chứ nó chỉ quốc tế nó ngồi máy bay nó mà thấy mẹ rồi nó chờ nó xếp hàng nhập cảnh có khi cả tiếng rưỡi có lần duy nhập cảnh duy, duy nhập cảnh cũng nhiều lần rồi lần tiếng lần tiếng đuổi không lần nào được nửa tiếng trừ khi nào bạn bay cái chuyến bay nào mà nó 12 giờ đêm nó vắng có mình bạn thì bạn vô được tiếng rưỡi ra lấy hành lý đã đợi bỏ hành lý mình lăn lóc đâu kiếm thấy bà luôn chứ ai đâu mà cái cái khay chờ hành lý nó chờ mình hoài nên hy vọng là trong tương lai nó sẽ cải thiện mà cải thiện cái gì là cải thiện vấn đề giao thông đường xá nó phải ok đi đó đường xá nó ok để cho có nhiều cái phương tiện tham gia giao thông nó tham gia được lúc đó là những cái xe lữ hành những cái xe du lịch đó nó sẽ làm những cái tour du lịch xuyên việt như vậy thì nó sẽ kết nối vùng với nhau thí dụ như thằng nha trang nó ăn được thì thằng thằng bình định nó phải bốn chút đỉnh đúng không chứ giờ bạn nghĩ về tâm lý không nào điên điểm hết đâu có ai điên điểm đâu bây giờ tôi đi du lịch á thì tôi đi phải đi gần gần gần nhau đó thí dụ như bây giờ à, thằng thằng trung quốc đi nó mua cái tour du lịch là thôi bây giờ đi du lịch việt nam nhưng mà nó mua cái tour cái tour số 1 là đi à, nha trang đúng không à, quy nhơn cà ná ví dụ về 3 điểm 3 điểm á, thì cái tour này chơi khoảng chừng 5 ngày vừa tiền 5 ngày thì nhiêu 500 đô ví dụ vậy đó thì để cho người ta khi mà nó qua đây kiểu gì chả đi xe đúng không đi một cái xe khoảng chừng 50 chỗ á thì nó chạy à, à, từ Nha Trang đi ra Bình Định nó cũng khỏe đường xá rộng rãi thoải mái này, này nọ không kẹt xe chạy tốc độ ok nó khu dân cư gì rào lên hết đi làm gì có đạo bây giờ ông xác định đi cái đường là cho xe chạy hay cho người ta đi bộ người ta băng qua nó bởi vì bức xúc lắm các bạn đúng không ví dụ cái đường xe chạy thì tham gia giao thông thì đi bộ phải nhìn chứ giờ tự nhiên cái đường tham gia cái cái cái cái cái cái, cái, cái đường quốc lộ người ta đang giữa chừng có cái chợ nữa trời đúng không à, thì như vậy thì du lịch nó mới lên được chứ bây giờ ví dụ như giờ thứ nhất nếu mà cái tour nãy như nói đó đi ra nha trang chơi hết nha trang ok hài lòng happy review nha trang tốt good đó là cái sứ hết khách trung quốc ở nha trang quá trời mà chỗ khác nó không có tại sao vậy chỗ khác không có cái cho nó chơi ông ơi đúng không chỗ khác có gì đâu chơi bây giờ đi ra ngoài flc hên hên cũng được thằng hai thằng đó như đi flc mà quy nhơn gặp thằng hai thằng mà từ nha trang mà ra bình định nó không xa thế mà chứ gần đâu đó mà đường xá không ngon là chả chết hiểu không xong rồi vòng về cà ná đường xá cũng không ngon sao đi đó bởi vì một cái cao tốc bắc nam là một cái cực kỳ cần thiết không có nó kinh tế khó lên đúng không nó nên nói về đường xá thì có mặt được mặt chưa được nó tất nhiên đường thì nó vẫn đỡ hồi xưa đúng không thời 75 thì nói làm gì mà thậm chí thời 90 cũng chảy để nói nó mình phải nhìn nhận ở ừ, đường thì cũng có đỡ hồi xưa thật nhưng mà cái tốc độ phát triển của đất nước Việt Nam này nó quá nhanh con người nó giàu lên nhanh quá hồi xưa là ông khỉ có tiền đi chơi đại gia mới đi thôi chứ giờ đi nùi nùi nó đi kinh khủng đi luôn á biển hả lúc mà ngày 30 tháng 4 tất cả những bãi biển từ bắc vô nam thất thủ chỉ có một cái ông, ông nội hải phòng biết cái biển ông làm kiểu gì ế khách chỉ có cái đó thôi còn hả đà nẵng thất thủ nha trang thất thủ phan thiết thất thủ vũng tàu thất thủ mấy cái khác đi ngủ tại vì nó khác đâu gì đâu trời ta đi đến những cái địa điểm du lịch thôi lăng cô lăng cô huế như cũng đông á rồi à, à, sầm sơn thanh hóa thất thủ đó ghê lắm bạn Đúng không nên thôi tâm sự kể cho bạn nghe review một cái đoạn đường để cho các bạn nắm được là cái hành trình đi đến nha trang cũng gì nó gian khổ lắm bạn gian khổ lắm nha nó nhưng mà ra nha trang bào tiền không có đã mà nhiều khi bị chém thì cái chuyện đó sẽ kể sau tâm sự sao review sao và góp ý cho nha trang làm du lịch nó đẳng cấp hơn chút đi đó chứ đừng có làm chụp giật mình làm chụp giật như vậy mình sẽ không cạnh tranh được với các nước đông á và bảo đảm với các bạn làm chụp giật như vậy dân có tiền đi nước ngoài dân có tiền mà mãi chiều nó đi ba không có tiền là cha là mẹ đó ở việt nam làm xong đi nước ngoài ở việt nam học không xong mới gửi con đi du học bà thấy không bà biết được việt nam mình một năm á là bị chảy máu đô la bao nhiêu không chảy máu ôi những vực sau đây cái rửa tiền không bàn rửa tiền pháp pháp không bàn nha y tế giáo dục du lịch đó chảy như đó đó chảy cho đồ hiệu nữa mà tao đồ hiệu tiêu dùng đi có bệnh không cái khám việt nam đi đâu đâu ở đâu mà nhiều khi việt nam khám ok nha việt nam khám tốt nhưng mà tại dịch vụ thấy ghét nó không vô đó giáo dục việt nam đâu dở đâu nhưng mà cái tâm lý người ta nghĩ rằng à ôi việt nam này còn nhiều bất cập lắm ủa giáo dục nó mua điểm rồi mua dâm rồi, ờ, tình tiền người ta lơ dưa hết xin lỗi bạn lúc nào chả có không? cúng đầu qua mỹ chơi vậy đó bán nhà việt nam bán một căn hai căn ba căn một năm gửi đứa con đi học châu âu tốn mẹ hai tỷ bạc ba năm ba tỷ ai biết nhỏ rớt luôn không có học không có học nghe qua bển nó cũng đi du lịch á nó cũng coi về đất anh như nguyễn đi du lịch nha xong mất mẹ nó 3 tỷ thằng con về ngu luôn nhiều lắm mà thôi dựng đây nha nói nữa mất công các bạn ghiền bye bye các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo